Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi. Ở video này Khả sẽ soi cho anh em xem set đồ của cao thủ Nhất Hoàng Nhật Thế. Trong buổi tối hôm nay thì được à, top 8 tống kim nha anh em. Một hạt giỏ đang nha mọi người. Ờ, anh em thằng em này cũng trong băng Khải luôn. Cho anh em xem này. Đây thì tính là hạt này thì à, đang sở hữu mình cũng là một set tím và hạt này là chuyên giỏ đang anh em. Hạt giỏ đang nha anh em. Hạt giỏ đang nha anh em. Hạt giỏ đang Hiện tại đang uh, hạng 38 và hôm nay được top 8 tống kim. Đó full set tím anh em. Băng Khải cũng có khá nhiều anh em lên set tím khá đẹp. Một con nón 2540. Đó quá chất. Ok chưa? Sinh lực nội lực mắt bim và một canh chi 13 40 và sinh lực 106. Đang sở hữu một gia truyền kháng tất cả 16. Đó, đồ quá đẹp luôn nè. Và tiếp tục một cái áo kim 40, 25 sinh lực lực chuyển hóa 10. Áo tím luôn. Và một bao tây 24 40 sinh lực nội lực. Đồ tím anh em, 24 phòng thủ và 45 chậm. Một đai lưng 25 40 sinh lực nội lực, không băng. Nói chung là set đồ này chuẩn ờ, bờ ca theo kiểu vũ khí năm hành chuẩn anh em một cái một cái thủy rồi và một đôi dây tốc 40 kháng lôi 30 số lượng lực chuyển hóa 10 thì hiện tại nhìn vào sơ đồ này thì đang có cho mình là khoảng 20 trường hóa từ áo với lại đôi dây ờ, nhẫn thì đang kháng lôi 29 sức lực khá đẹp một con nhẫn chuyển hóa 10 kháng băng 15 trời nhẫn này cũng khá đẹp nha 30 trường hóa sát thương kèm với ngọc bội làm 540 thì tính sơ qua thì ạc này đang có cho mình đó là 85 chậm từ ngọc bội này bao tay này anh em đó 85 chậm nếu kèm ngày 10 thì được 101 và lượng làm chón được 80 đó 80 từ nón và vũ khí đó thì à, nếu kèm nghe mây thì đặt uh, à, nói chung ở ngoài thì đặt móc 80 rồi nè ở ngoài đặt móc 80 này. 80 chón 80 chậm này kèm nghe mây thì à, được lên 101 nè quá đẹp quá đẹp luôn nói chung là hiệu ứng được 101 chậm và 101 chón nếu khi kèm nghe mây và cho chuyền mắt pin luôn 16 quá đẹp nè ok tới khả cho xem đồ nè Nói chung thì sẽ đồ này đỡ khả nhìn xe qua thì cái nón này ờ, nếu mà đỡ ép hoặc là mua thì khả nghĩ từ 5 ờ, đến 10 kim khoảng ờ, cao lắm là khoảng 6 kim và đai lưng này cũng vậy nè đai lưng này cao lắm cũng tầm 5 đến 6 kim hai món này cho 10 kim đi và cái áo này cũng vậy nè áo này cũng tương đương cũng tầm 5 kim 15 kim và bao tay này mắc này bao tay này phải ít nhất phải 2 triệu và ba món này là một triệu nữa là 4 triệu và đôi giày này khoảng tầm 5 đến 7 kim uh, khoảng 4 triệu rưỡi 4 triệu rưỡi và da chiên này khoảng hơn 2 triệu cái chiếc này khoảng hơn 2 triệu anh em Hơn 2 triệu Việt Nam đồng không biết đâu anh em Và set đồ này nếu mà tổng luôn cây vũ khí Cây vũ khí này gần 700k 700k nữa thì nói chung là 2 triệu 7 triệu 7 triệu rưỡi 8 triệu Set đồ này gần nói chung tương đương nếu mà tính con ngựa nó tương đương gần hơn hơn một chút ờ, hơn 9 triệu một chút nè Set đồ này full set tím này tương đương hơn 9 triệu một chút mắc nhất đó là bao tay đó phòng thủ làm chậm và cái dây chuyền kháng cả 16 nè đó còn lại mấy món này thì anh thằng em nó mua chắc khoảng tầm 5 đến 7 kim 5 đến 7 kim đó và cái vũ khí cũng vậy nói chung là tổng sức đồ này trên dưới uh, gần 10 triệu nè trên dưới gần 10 triệu rồi anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho nhất kho nhận thứ cũng như video khả một like chia sẻ cho anh em ơi hôm nay thì này được top 8 thông kim nên là khả soi anh em xem nha anh em thích soi cao thủ nào cứ comment khả soi nha anh em